Vâng, xin chào các bạn Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách thử nấm kiểm tra nấm candida trên cơ thể của chúng ta Thứ nhất, nấm candida là một loại nấm mà nó sẽ là tác nhân gây đến 70% các loại bệnh trên cơ thể đặc biệt là các bệnh lý nani vì vậy, thử việc thử nấm kiểm tra nấm candida và kiểm soát nấm candida phát triển là cực kỳ quan trọng thì cách thử nấm như sau các bạn lấy một cốc nước buổi sáng sớm các bạn dậy không được phép đánh răng hay xúc miệng hay ăn bất cứ thứ gì các bạn cũng kiêng không nên nói nhiều đó và các bạn sáng ngủ dậy ra khỏi giường các bạn hút một nước bọt thật to càng to càng tốt sau đó các bạn nhổ nhẹ lên trên mặt nước của chiếc cốc. Các bạn quan sát nếu nước bọt của các bạn tan ra thì điều này chứng tỏ là các bạn không có nấm Canada. Và điều này cũng thực sự chúc mừng các bạn bởi vì chỉ 30% dân số Việt Nam khoảng độ 30% dân số Việt Nam không nhiễm nấm Canada còn lại nếu như nước bạn nước bọt của các bạn mà đóng váng ở trên mặt cốc thỉnh thoảng mới có một vài tia nhỏ phóng xuống đáy cốc thì chứng tỏ các bạn đã bị nhiễm nấm Canada nhưng ở mức độ là cơ thể các bạn đang kiểm soát được nấm do vậy nấm Canada không phát triển được hoặc phát triển được rất ở ờ, mức rất thấp nhưng nếu trong trường hợp nước bọt của các bạn phóng những cái tia xuống đáy cốc thì chứng tỏ là các bạn đã nhiễm nấm candida và nấm candida phát triển ở mức độ tương đối. Còn nếu như nước bọt của các bạn có những cái mảng mà nó chìm xuống đáy cốc từng đám từng đám một thì nấm Canada của các bạn đang phát triển quá mức. Lúc này thì tôi cũng khẳng định luôn những người có những mảng nước bọt mà chìm nhanh xuống đáy cốc thì tôi cũng khẳng định là các bạn đang có một số bệnh lý nền nào đó trên cơ thể ví dụ như đau xương khớp sớm rồi ngứa ngoài da hoặc là sạm da hoặc là các cái bệnh về bệnh lý về đường ruột như viêm đại tràng mãn tính rồi viêm trực tràng hay là đại tràng co thắt hay là các bệnh nan y khác như bệnh ung thư tiểu đường hay là cũng có thể là về vấn đề về ngoại hình như ờ, ở ngoài da bệnh lý ngoài da như rụng tóc rồi già nua trước tuổi hoặc da màu da xấu đó là bệnh lý của của à, những căn bệnh mà do nấm candida gây ra vì vậy những người bị những căn bệnh đó mà mà khi kiểm tra có nấm candida thì điều đương nhiên các bạn phải diệt nấm candida này nếu không thì các bạn chữa mọi bệnh đều là chữa ngọn khi không giải quyết nấm candida đó do vậy các bạn cần phải biết các cái giải pháp để kết hợp làm sao các bạn chữa bệnh được tận gốc